không sang nào con không sang nào con không sang không cho sang không được không sang nữa không ông chọn sang mười một giờ rồi đi ngủ không sang nữa không cho xem không xem không xem mong sợ gì hết không xem đi ngủ bây giờ đi ngủ đi ngủ nhá con đi đâu hả à cô đi ngủ nhá con ngủ đi làm gì bố tắt điện cho con đi ngủ nhá thế úp mặt vào tường nhá để ăn roi nhá thế sao con không chịu đi ngủ nào đi ngủ nhanh lên สบเอียบนี่ทำงโซนเอาสามารถยิงหู่ยเขาสามารถบูเจ้านะคนหุ่นี่ทขาสามารถบูบูเดอร์ดีครับเนี่ยโอเค